Bản tin dịch COVID-19 sáng ngày 10 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 598 ca mắc COVID-9 tại 14 tỉnh, thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 520 ca. Cả nước đã có 26.608 bệnh nhân. Tính từ 18 giờ ngày 9 tháng 7 đến 6 giờ ngày 10 tháng 7 có 598 ca mắc mới, BN2601126608. 05 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam, 2 Tây Ninh, 2 Hà Nội, 1 cộng 593 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 520, Đồng Nai 18, Khánh Hòa 15, Bà Rịa Vũng Tàu 11, An Giang 10, Phú Yên 8, Bình Phước 4, Bến Tre 2, Hà Nội 2, Thanh Hóa 2, Tây Ninh 1, trong đó 409 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, tính đến 6 giờ ngày 10 tháng 7. Việt Nam có tổng cộng 24.696 ca ghi nhận trong nước và 1.912 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 23.126 ca. Trong đó có 6.210 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 13 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Nam, Lào Cai, Thái Bình, có 12 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Bắc Cạn, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên, Huế, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Kiên Giang, Đắk Nông. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 3.809.856 xét nghiệm cho 9 29 725 lượt người. Tình hình điều trị số ca âm tính với SARS-CoV-2, cộng lần 1 giờ 33 phút 3, cộng lần 2 giờ 20 phút 3, cộng lần 3 giờ 8 phút 0, số ca tử vong 110 ca, số ca điều trị khỏi 8.984 ca, số ca mắc Covid-19 trên thế giới đến 6 giờ ngày 10 tháng 7.

Malaysia tăng 9.180 ca, Thái Lan tăng 9.276 ca, Philippines tăng 5.881 ca, Myanmar tăng 4.320 ca, Campuchia tăng 988 ca, Lào tăng 68 ca, Singapore tăng 10 ca. Thông tin chi tiết các ca mắc mới, ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Một ca bệnh BN26011 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam nữ, 24 tuổi, địa chỉ tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Ngày 8 tháng 7 năm 2021, từ UAE quá cảnh Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VG7969 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 9 tháng 7 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Một ca bệnh BN26012 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Nữ, 22 tuổi, địa chỉ tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ngày 20 tháng 6 năm 2021, từ Nhật nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay QH9403 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 9 tháng 7 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hai ca bệnh, BN26028, BN26029 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 9 tháng 7 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Một ca bệnh BN26036 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hà Nội, nữ, 64 tuổi, địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ngày 11 tháng 6 năm 2021, Từ Anh nhập cảnh Việt Nam tại trên chuyến bay VN50 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung chuyển tự theo dõi sức khỏe tại nhà ở Hà Nội, kết quả xét nghiệm ngày 9 tháng 7 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. 11 ca bệnh BN26013, BN26020, BN26022, BN26024 ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. 6 ca là các trường hợp F1, 5 ca có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 8 đến ngày 9 tháng 7 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Hai ca bệnh BN26021, BN26025 ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa, có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 9 tháng 7 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, 4 ca bệnh BN26026, BN26030, BN26054, BN26071 ghi nhận tại tỉnh Bình Phước. 2 ca là các trường hợp F1, 2 ca có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 8 đến ngày 9 tháng 7 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Một ca bệnh BN26027 ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 8 tháng 7 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Hai ca bệnh BN26031BN26032 ghi nhận tại thành phố Hà Nội. Các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 9 tháng 7 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. 10 ca bệnh BN26033, BN26035, BN26037, BN26043 ghi nhận tại tỉnh An Giang. 4 ca là các trường hợp F1, 5 ca có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh, 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 8 đến ngày 9 tháng 7 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. 8 ca bệnh BN26044, BN26051, BN26060 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 7 tháng 7 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. 25 ca bệnh BN26052, BN26053, BN26055, BN26059, BN26061, BN26068 ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa liên quan đến BN17725 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 7 tháng 7 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. 2 ca bệnh BN26069BN26070 ghi nhận tại tỉnh Bến Tre, có tiền sử đi về thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 8 tháng 7 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. 18 ca bệnh BN26072BN26089 ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai. 12 ca là các trường hợp F1, 6 ca liên quan đến chợ Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 520 ca bệnh, BN26048, BN26090, BN26608, ghi nhận tại thành phố. Hồ Chí Minh, 436 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, 84 ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Thông tin tiêm chủng Tính đến 16 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2021, Tổng cộng đã thực hiện tiêm 4 triệu 10.786 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 258.274 người. Có thêm 35.914 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 9 tháng 7 năm 2021 tại 19 tỉnh sẹt TB và các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng trong ngày 9 tháng 7 năm 2021 như sau. 1. Hà Nội 6.471 2. Thái Bình 33

3616, Tiền Giang 2521-17, Tây Ninh 8518, Cần Thơ 2079-19, Bình Dương 1362-20, BV Sạch Viện Sạch Trường 8928-21, Bộ Quốc phòng 665. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại video lần sau.